Tú con la papaya. Ký ức giữa đôi ta Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về là mơ cứ thế vội pha Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp Nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen Vô ta làm mơ thơ tương lai đừng Quên đi mộng mơ ngày thơ ta theo mờ Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay Một mình anh thôi Giả dối bao trùng bóng trong đêm hồn Trong đêm tối. bạn cùng đơn Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu Hương thơm chiều kim miền màn bấy sâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai tỏ ra như bức tranh lại quen tô Ký ức giữa đôi ta Từng chút nói nhớ hôm qua đâu về là bước cứ thế vội pha Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp Nụ cười lạnh băng còn đâu đồng ấm thân quen Vô ta làm mơ thở tương lai Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay ký ức giữa đôi ta Từng chút nói nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế vội pha Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen Vô tâm làm mơ thơ tương lai Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay Một mình anh ngồi Giả dối bao trùng bóng trong tình ngồi Trong đêm tối bạn cũng đừng trái yêu thương trao ăn sầu Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu Hương thơm chiều đêm mềm màn bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai tỏ ra những bước chân nhẹ quên tô màu Chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn Chạy ngay đi trước khi lòng thu của tâm cơ. Sợ sao to đam mê đã thăm từ đây Hoa sau tôi tầm trong tình ngồi trong đêm tối bạn cũng đơn côi suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao ăn rồi trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu hương thơm chiều thêm miền màn bấy lâu anh không chờ mong quan tâm nữa đâu tương lai thời gian như bước chân ngày quên tôi một mình anh thôi giả dối ba trùng bóng trong tình ngồi trong đêm tối bạn cũng đơn côi suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao ăn rồi trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu hương thơm chiều thêm miền màn bấy lâu anh không chờ mong quan tâm nữa đâu tương lai thời gian như bước chân ngày quen tôi giữa đôi ta Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về là bước cứ thế vội pha Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen vô ta làm mơ thở tương lai mà Quên đi mộng mơ ngày thơ ta theo mà Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay Một mình anh ngồi Giả dối bao trùng bóng trong linh hồi Trong đêm tối bạn cùng đơn côi Suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao hàng giờ Trong môi hồng vương chỉ ngồi bấy lâu Hương thương chiều thêm mềm bàn bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai tờ ra như bức tranh ngày quên tôi màu giờ Trong môi hồng đôi chỉ môi bấy lâu Hơi thương chiều kiếm ngày màn bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai tỏ ra như bức tranh lại quen tô màu Một mình anh thôi Giả dối ba chục bóng trong đêm thôi Trong đêm tối bạn cùng đơn côi Suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao anh giờ Một mình anh thôi Giả dối ba chục bóng trong đêm thôi Trong đêm tối bạn cùng đơn côi Suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao anh giờ Trong môi hồng đôi chỉ môi bấy lâu Hơi thương chiều kiếm ngày màn bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai tỏ ra như thấy video vừa rồi hữu ích và thú vị thì đừng quên like và subscribe channel nhé. Và đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn xuống phần comment bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.